tia có mua đùa tu chia ê thia mò chia nhỏ rong lý tu nền vư vì chỉ nhờ yêu thơ cho cha cái lưu vui rong lý nó thia trao cho lúc cô mua thia đời lo xia khó có một số cho nữ số còn bao thứ lon chế có yêu chi nhỏ vì tia cụ gió mong nên lo chỉ rong lý nên đi tê cô nên gió nhẹ hay gió che yêu ta mùa mà mamu jong có mo tu ku lu so cho có lu sha lu lu li thao cho ku e nu thiên lu ko nu na la to yo chi mo con gì chi yo ya con yo chán don di lu nén thao in chi yo đê thiên nó ta có lương đê chạy yuan yo, giống có khâu chia chi lo suốt suốt mò thâu yu trâu gió chạy yuan yo yo có lương chê mùa gió nó trên chê cho gió bao số lại xưa thiết lu có nụ nó lời to yêu chỉ mùa con gì chỉ yêu nhớ con yêu chán đồn gì lưu nén thâu ý chỉ yêu của mùa xin chỉ yêu đến thiên nó ta có lưu rộng có khâu sẽ chi lo xua xua mò thâu, yêu trâu gió chơi yêu nhớ nhớ có luôn che mùa rồi mò tiền che, chúa gió bỏ xuống lại xưa